Hello, hello, xin chào anh chị em. Trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ giao lưu một chút về cái dòng chủ đề các nhóm cổ phiếu ngân hàng. Làm sao để biết các cổ phiếu nhóm ngân hàng tạo đỉnh? Và với các cổ phiếu nhóm ngân hàng thì ờ, chúng ta nên bán ra hay chúng ta mua vào hay chúng ta có những điều kiện gì khác trong cái nhóm ngân hàng trong thời điểm này không ạ à, có lẽ một số anh chị em có đặt câu hỏi là có nên giữ ngân hàng thêm một vài tháng nữa hay không anh chị em có thể có những câu hỏi comment để chúng ta tra giao lưu đúng không ạ à, theo anh chị em là nếu cổ phiếu ngân hàng ở trong dạng này thì trong trường hợp nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta có nên đầu tư có thể theo thời gian khoảng độ từ một từ cuối năm hoặc một hai năm không bởi vì thực tế thì dòng ngân hàng đang rất là hot đúng không vậy nếu về về chúng ta gọi là về quan điểm cá nhân thì chúng ta có nên đầu tư như vậy không ờ, bao nhiêu anh chị em là chúng ta đầu tư dài hạn có thể thêm một hai năm nữa thì comment cho Dũng số 3 đi à, số 4 đi comment cho Dũng số 4 có anh chị em nào nghĩ rằng là chúng ta chỉ đầu tư ờ, ngắn trong thời gian tới đó ngắn có thể một về ờ, vài tuần thậm chí là có một vài tháng thì có thể comment comment ở phần ô chat ok đây một số bạn là ờ, tú bùi thì là đầu tư một vài năm bạn gì ạ à, rất nhiều anh chị em là đầu tư dài đúng không bạn Trần à, Trần à, Thông Văn đầu tư dài hạn à ok bạn à, rất nhiều bạn bạn Lê đầu tư dài hạn vậy bao nhiêu các bạn đã thấy rằng ai đó mà chúng ta đang được ở trên thị trường á, là muốn giữ cái cổ phiếu giả sử công banh thêm từ 1 đến 2 năm thì uh, hãy comment cho Dũng số 6 đấy ạ tức là uh, cái nhóm ngân hàng á, nên nên giữ từ 1 đến 2 năm thì comment số 6 ạ tức là nếu chúng ta có thì anh chị em à, cứ comment Bởi vì thực ra là bây giờ ở đây nó không có đúng không có sai và chúng ta sẽ gì ạ chúng ta biết được cái điều đó để chúng ta phân tích kỹ hơn ạ à, ở đây có bạn là Lê Thanh Lê Thanh Tùng đúng không ạ số 6 à, Lê Thanh Tùng số 6 ok bạn uh, Linh Lốc số 6 siêu Nguyễn số 6 và bạn uh, Phạm Duy Long số 6 Trần Tài số 6 và rất nhiều bạn số 6 ở đây tức là một số bạn thì uh, nghĩ là chúng ta nên đầu tư dài hơn à, vậy anh chị em thấy rằng là nếu chúng ta thấy là có sự khác nhau trên thị trường chưa anh chị em thấy khác nhau trên thị trường chưa có một số anh chị em thì bảo một vài tuần nữa là anh chị em bán ra có một ai số anh chị em bảo là chúng ta nên đầu tư dài hạn hơn có thể một hai năm nữa chúng ta mới bán ra thế thì vậy ờ, họ có sai hay là đúng không ạ theo anh chị em có ai sai ai đúng không ạ bây giờ chúng ta để sai đúng thì chúng ta cần phải gì ạ còn rất nhiều bạn chị đang có chia sẻ ở đây được số 6 tức là chúng ta đang gì ạ muốn giữ dài hạn hơn đúng không muốn giữ dài hạn hơn trong cái thời gian tới ok thế thì tại sao một số anh chị em lại bảo là đầu tư ngắn hạn mà tại sao một số anh chị em lại phải đầu tư dài hạn câu hỏi đúng không câu hỏi là một số anh mà chị em mà đầu tư ngắn hạn tức là khoảng hai ba tuần tới có thể chúng ta sẽ thoát ra rồi ạ một số anh chị em thì uh, sẵn sàng để thêm thời gian ra rất là dài rất là nhiều <clears throat> chúng ta sẽ phân tích từng chủ cái nhóm chủ đề một được không ạ nếu bạn nào comment thì chúng ta hãy giờ à, chúng ta hãy phân tích từng nhóm chủ đề một nha chúng ta chưa hỏi cổ phiếu bởi vì hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào nhóm ngân hàng được không anh chị em ơi anh chị em hôm nay chúng ta tập trung vào nhóm ngân hàng nên hôm nay chúng ta chỉ nói về chủ đề nhóm ngân hàng và chúng ta sẽ gì ạ phân tích mổ xẻ từng gì ạ à, phân tích phân tích củ xẻ từng cái gì ạ từng cái góc cạnh một trong cái nhóm ngân hàng ở đây nó có một cái câu chuyện đó là mỗi chúng ta đều có gì ạ dây khi mà chúng ta đầu tư thì chúng ta gì ạ có thể do một ai đó gieo cho chúng ta gì ạ gieo chúng ta một cái gì ạ một cái dấu ấn đầu tiên trong gì ạ trong cái đầu nó có một câu chuyện là nếu bây giờ anh chị em sự bây giờ Dũng có một cái gì ạ có một cái ô rất là rộng này Dũng ờ, cho một con robot robot và robot tự động đấy tức là nó chạy xung quanh cái robot đấy và con robot đó nếu chúng ta thả một con gà con ở trong robot đó tức là một con gà con mới nở thả trong robot đó thì anh chị em nghĩ rằng là con gà con nó có nhận cái robot đó là bố là mẹ không ạ ai nghĩ là con gà con nó sẽ cảm nhận đó là người bố người mẹ của nó ạ đúng không chúng ta sẽ nhìn thấy điều đó nên cái ở đây chúng ta biết rằng là thông thường khi mà anh chị em mới tham gia đầu tư việc mà chúng ta thấy rằng là ai đó định hướng cho chúng ta ngay từ đầu một cái hệ thống phương pháp nào đó là chúng ta sẽ thấy rằng là hệ thống phương pháp đó nó sẽ gì ạ phù hợp với chúng ta đúng không hệ thống phương pháp đó nó sẽ phù hợp với chúng ta và sau khi hệ thống phương pháp đó chúng ta nghe chúng ta rất là thích đúng không ok ạ xin cảm ơn ạ mình đang ở quê ạ chúng ta sẽ nghe chúng ta rất là thích thì uh, điều gì đang diễn ra thì chúng ta sẽ gì ạ à? chúng ta sẽ thấy cái điều đó chúng ta sẽ lấy cái việc đó là gì ạ à? là một cái quan điểm cá nhân chúng ta nhưng bây giờ sẽ có một số anh chị em bắt đầu mới đầu tư gọi là f 0 á, hay là có thể đầu tư một vài tháng thì chúng ta chưa có thời gian để trải nghiệm chưa có thời gian để nắm rõ được thị trường đặc biệt là chưa có thời gian để tìm hiểu về xu hướng hoặc là chu kỳ thị trường mấy câu hỏi đặt ra là anh chị em nào comment số 6 vừa rồi á đúng không tức là anh chị à số 4 vừa rồi á thì anh chị em biết là có thể nhá anh chị em những anh em chị comment số 4 vừa rồi thì bao nhiêu anh chị em thấy rằng là cái nhóm ngân hàng chu kỳ của nhóm ngân hàng là bao nhiêu tháng đó không ạ tức cái chu kỳ của nhóm ngân hàng á nó tăng khoảng bao nhiêu tháng thì nó kết thúc ạ thì chúng ta có thể comment không ạ tức cái thời gian một cái vòng đời của cổ phiếu ngân hàng bao nhiêu thời gian là nó kết thúc chu kỳ ạ đúng không bao nhiêu thời gian để kết thúc chu kỳ ạ thế thì nếu anh chị em cái này là cái gì ạ dũng không nghĩ ra đúng không không nghĩ ra mà không ai có thể nghĩ ra được trừ khi chúng ta phải đo lường trên thị trường của Việt Nam đo lường với các cổ phiếu của chúng ta đúng không ạ có phải như vậy không ạ cổ phiếu nào dài thì nó một sáu tháng đến một năm cổ phiếu nào ngắn thì nó khoảng độ 6 tháng với câu hỏi này tại sao 6 tháng nó kết thúc một chu kỳ mà chúng ta lại đầu tư 1 đến 2 năm anh chị em à, với câu hỏi này là tại sao thị trường 6 tháng nó có thể đạt ra cho chúng ta một cái lợi nhuận từ 50 đến 200 tại sao chúng ta lại phải giữ thêm một thời gian nữa để nó về cái máng lợ gọi là máng lợ có phải không ạ anh chị em là số 4 cho em có thể vào cái gì ạ vào cái biểu đồ thử xem lại có đúng không ạ nếu đúng thì comment cho Dũng số 3 đấy nhá nếu không đúng thì comment cho Dũng số 4 đấy Dũng đang ấn định là số 3 là số gì ạ à? yêu thương tích cực số 4 là số theo quan điểm của Dũng đó là nó đang ngược với những quan điểm của Dũng hiểu không được không ạ không chúng ta sẽ nói cái câu chuyện như vậy thôi ạ không đúng không sai ở đây tại vì ở đây chúng ta sẽ phân tích từng cái để chúng ta đi với nhau trong nốt cái đoạn này nên nếu các bạn có sai hay có đúng nó ý không quan trọng quan trọng là hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta nhận ra đúng không đúng không bạn uh, Nguyễn Thu Trang đúng không ạ có phải hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta nhận ra đúng không ạ bạn uh, gì ạ Đoàn Văn Phạm Văn Đoàn đúng không ạ đây là hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta nhận ra cái việc mà chúng ta phản ánh từ ban nãy nó có phù hợp hay không thôi còn có thể trong ban nãy là chúng ta nghĩ là chúng ta phải đầu tư dài hơn nhưng thực tế nếu chúng ta là cái người mà chúng ta gì ạ theo dõi tại vì thực tế ở trong uh, cuộc sống chúng ta nếu chúng ta thấy rằng là thường thì uh, anh chị em ai cũng thi lại một cái môn nào đó ở trong đại học đúng không đại học thì phần lớn chúng ta đều phải thi lại hết nhưng nếu chúng ta gì ạ trong quá trình mà thi lại chúng ta bị trượt và chúng ta lại không muốn gì ạ không muốn học lại những cái cái gì ạ cái môn mà chúng ta bị trượt đó thì chúng ta trượt mãi mãi đúng không ạ có phải chúng ta sẽ bị trượt mãi mãi không chúng ta sẽ bị trượt chúng ta bây giờ à, phải thi lại phải lần sau nếu thi chúng ta có phải thi lại không nhưng nếu chúng ta nhận ra cái công việc hay là nhận ra cái vấn đề mà chúng ta thường mặc phải gặp phải á, thì chúng ta sẽ không phải gì ạ à, mắc lại một sai lầm tiếp theo đúng không ạ nên Dũng muốn chia sẻ cho chúng ta thay vì để chúng ta nhận ra vấn đề chứ không phải thay vì để nói là chúng ta đang sai đúng không ạ nhà mình thấy đúng không có phải là Dũng đang hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta nhận ra cái vấn đề chúng ta thay vì Dũng lại bảo các anh chị em là không biết gì nên ở đây có hai cái câu chuyện nếu mà chúng ta thấy là cái việc mà Dũng nói ra những cái gì đó mà Dũng hướng dẫn anh chị em thì đơn giản là Dũng đang muốn giúp cho chúng ta nhận ra những gì mà chúng ta không biết chúng ta sẽ quay trở lại để phân tích thêm thế thì bây giờ chúng ta đã thấy rằng là cổ phiếu chúng lại nói về chu kỳ ở trong chu kỳ á, thì nó chúng ta sẽ lấy một cái ví một vài ví dụ để chúng ta thấy là chu kỳ cổ phiếu nó tăng và nó phát triển như nào đúng không có thể một số anh chị em sẽ thấy là quá khứ thì ai chẳng nói được đúng không quá khứ thì ai chẳng nói được bây giờ nói về tương lai thì nó mới chính xác đúng không phải thế không ạ có phải à, bình thường là chúng ta vẫn có mấy câu nói là quá khứ thì ai chẳng là nói được bây giờ tương lai ông thử đoán xem tương lai nó có đúng như thế không đúng không thế thì ở đây chúng ta sẽ quan sát một cái biểu đồ đó là cổ phiếu gì ạ Tức là cổ phiếu Vietcombank năm 2017. Anh chị em sẽ thấy rằng là cổ phiếu này nó làm gì ạ? Nó có một cái giai đoạn tích lũy rất là dài. Dài vô tận luôn ạ. Sau đó nó bước vào một chu kỳ Dũng gọi là chu kỳ tăng trưởng. Khi nó bước vào chu kỳ tăng trưởng xong thì nó đến một giai đoạn đó là phân phối. À, chu kỳ tăng trưởng thì cổ phiếu nếu anh chị em mua ở chu kỳ tăng trưởng ở đây thì anh chị em có một cái cảm giác như nào ạ à? bình thường thì chúng ta mua ở cái giai đoạn này chúng ta đợi đến khoảng độ một hai năm hoặc là ba bốn năm cổ phiếu không lên được nhưng có một ai đó may mắn họ mua ở bất cứ một giai đoạn tăng trưởng này họ đều có lợi nhuận hết và họ trở nên là thiên tài đầu tư chứng khoán đúng không có phải điều đó không ạ à? họ sẽ trở nên thiên tài chứng khoán nếu họ đầu tư ở một cái gì ạ ở một cái giai đoạn đó là giai đoạn thị trường hay là cổ phiếu bước vào giai đoạn hai hay là giai đoạn tăng trưởng sau khi giai đoạn tăng trưởng thì chúng ta thấy là nó đến một giai đoạn giống giống như bản thân chúng ta đến giai đoạn là sinh lão đúng không sinh rồi lão bệnh tử chúng ta đến với giai đoạn bệnh rồi giai đoạn mà chúng ta chuyển sang về gì ạ à? gặp giờ trầu tổ tiên rồi thì chúng ta thấy là ở phía trên này nó sẽ biến động rất là lớn sức khỏe chúng ta nó biến động rất là lớn và giai đoạn này anh chị em có thể quan sát nó là cái gì đang diễn ra đây ạ anh chị em có thể quan sát mở rộng ra nó đang nhìn thấy biểu đồ chúng ta thấy điều gì đang diễn ra ở đây ạ anh chị em comment cho Dũng để chúng ta học cùng học cho nó vui đúng không ạ à, chúng ta sẽ nhìn thấy một điều gì đang diễn ra chúng ta có thể cùng học cho nó vui chứ là Dũng không học một mình không đào tạo một mình mà chúng ta hãy cứ phân tích đấy ạ à. tự phân tích tự nhìn ra đúng không một số anh chị em sẽ nhìn thấy gì à nó chạy rất là nhanh có những phiên trần tăng mạnh đúng không chúng ta thấy là cổ phiếu tăng mạnh tăng trần hay là chúng ta gọi là chạy về đích chạy về đích đấy, hay chạy nước rút ạ và trong giai đoạn này thì khối lượng và giá tăng mạnh có phải không ạ khối lượng và giá tăng mạnh nếu anh chị em để ý một chút này khối lượng và giá tăng mạnh nếu anh chị em để ý một chút thì cứ mua ở giai đoạn này đều thắng và đặc biệt là những, những cái phiên khối lượng lớn và giá tăng mạnh này nếu anh chị em xem theo dõi trên gì à, các bản tin anh chị em này theo dõi trên các bản tin theo dõi yeah, dạ, người ta phân tích nến nhật với những cái nến như vậy thì người ta bảo là tích cực hay là tiêu cực ạ à? số đông nhá không phải tất cả vì chúng ta này nếu chúng ta theo dõi cái khối lượng lớn như vậy hay là giá tăng mạnh như vậy thì anh chị em nghĩ là họ sẽ nói cái điều gì ở đây ạ à? họ sẽ nói rằng báo chí nó sẽ người ta nói điều gì ạ à? báo chí sẽ nói rằng cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu Vietcombank nước ngoài mua vào mạnh à, hôm nay có lượng đầu tư lớn các phân tích về kỹ năng phân tích về nến thì bảo là nến có một nến Marukuru nến tốt và phần lớn anh chị em F0 hiểu một chút về nến nên chúng ta gọi là mua rất là nhiều nên chúng ta mới gọi là đây là vùng quá mua anh chị em có hiểu không ạ vùng cá mua là dành cho các nhà đầu tư khốn khổ dành cho các nhà đầu tư không biết gì dành cho nhà đầu tư F0 dành cho nhà đầu tư phân tích kỹ thuật như là phân tích nửa vời không hiểu bản chất dành cho các nhà đầu tư phân tích cơ bản mà chẳng hiểu cổ phiếu khi nào kết thúc thị trường dành cho các nhà đầu tư gì ạ à? yếu bóng vía và có lòng tham lớn nên khi và gặp như đường này thì ở giai đoạn trước thì họ bị bỏ rơi anh chị em hiểu giai đoạn trước thì họ bị bỏ rơi tức là họ gì ạ à? hôm qua Dũng gặp một cái anh tên là thôi không nói nữa tên là gì ạ chỉ biết là một cái anh bạn thế là anh có nói rằng đơn giản này khi mà anh tham gia vào cái hệ thống đầu tư của Dũng anh này là một anh là rất là gọi là fan rất là thần tượng Dũng tuy nhiên Dũng đã hướng dẫn anh đấy đầu tư hướng dẫn anh mua cổ phiếu hướng dẫn gì ạ à, anh gì ạ à, tham gia bằng cách chỉ bảo và bảo anh đã làm theo nguyên tắc hướng dẫn anh cách chi tiết tỉ mỉ nhưng anh đấy lại để chưa có lòng tin đủ lớn anh vẫn vẫn muốn là phải theo dõi nhiều group kín group ở ngoài kia sau đó một cái phiên hôm qua hôm kia gì đó cổ phiếu giảm anh bán hết và sau đó trưa hôm qua anh đó gì ạ đó, anh đó nói rằng gì ạ anh đó nói rằng là mua cổ phiếu nào anh đó nói mua cổ phiếu nào ạ lại bảo mua cổ phiếu nào thì đây là một trạng thái bị bỏ rơi tức là thường thì có phải hôm trước anh chị em thấy rằng là khi thị trường giảm rất mạnh phần lớn anh chị em là sợ hãi lo lắng phần lớn là chúng ta thấy rằng là mệt mỏi khi mà áp lực rất là lớn phiên mà thị trường giảm mạnh không ạ sau đó buổi tối Dũng có một cái video nói về rằng nếu mà khối lượng nó thấp như này hoặc là nếu nó phân phát phối lần đầu tiên như này hoặc là nếu cổ phiếu ngân hàng ở giai đoạn này nó chưa chạy nước rút nó chưa tăng được thì đó chúng ta thấy không ạ có phải đúng không ạ câu chuyện ở đây chúng ta gọi là sự thật đúng không ở ờ, có lẽ là bạn à, đậu xuân hoàng lần đầu tiên có thể tham gia chương trình này nên bạn cũng chẳng hiểu tại sao đây là những cái sự thật sự thật thì nó không có gì ạ sự thật nó không bao giờ nói lần hai lần ba nó luôn đúng nếu bạn nói dối thì lần hai lần ba bạn nói nó sẽ khác đấy bạn ạ à nên không biết là bạn có biết là nói sự thật hay không nhưng nếu bạn nói dối lần đầu tiên bạn nói dối lần thứ hai chắc chắn là gì ạ à? nó sẽ không bao giờ khớp nhau đâu ạ nên bạn là gì ạ à? dù là bạn có chuẩn bị kỹ đến bao nhiêu nhưng nếu điều đó không phải là sự thật thì bạn sẽ gì ạ à? sẽ vẫn là không bao giờ khớp nhau đúng không ạ anh chị em có phải đúng không ạ nên ở đây câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ à. nên ờ, đau khổ nhất là gì ạ khi chúng ta không tin vào chính bản thân mình đó là cái đau khổ nhất ạ nhiều anh chị em đúng không chúng ta đầu tư mà chúng ta không tin vào chính mình có phải không ạ khi mà chúng ta không tin vào chính mình chúng ta bán nó ra và hôm sau gì ạ chúng ta lại tiếp tục để đi mua lại vậy câu chuyện ở đây xem là Dũng thử hỏi xem là có bao nhiêu anh chị em đã giống cái anh bạn vừa rồi thì comment cho Dũng rồi số 4 đi ạ tức là biết rằng là cái việc mà Dũng nói rằng là khả năng thị trường nó vẫn tiếp tục đi lên bán những cái cổ phiếu ngân hàng là bán từng phần một nhưng khi mà thị trường giảm thì vẫn bán hết ra hoặc là bán gần hết ra và sau đó thì gì ạ à, hôm sau lại tiếc và muốn mua lại câu chuyện này Dũng tin chắc rằng là nhiều người như vậy và nhiều anh chị em đã tham gia đã theo đồng hành cùng với Dũng đều có cảm giác như vậy ở đây nó không có đúng không có sai mà ở đây nó là sự thật bởi vì bản thân Dũng cũng giống như vậy nên Dũng biết rằng cái điều đó Dũng biết rằng cái điều đó nên ở đây chúng ta thấy rằng là câu chuyện chúng ta đang nói cái câu chuyện đó để chúng ta hình dung ra khi hình dung ra anh chị em học được bài học này thì tí nữa Dũng nói tiếp nói tiếp thì anh chị em nhớ cái bài học này chúng ta vừa trải qua có phải không ạ những cái bài học anh chị vừa trải qua Dũng đã nói cho chúng ta học lại một lần nữa thì có phải tốt không nhưng sẽ có anh chị em sẽ nói là, là đang lan man bởi vì đang nói cổ phiếu ngân hàng cơ mà tại sao lại nói về cái vấn đề khác nữa vậy nếu cổ phiếu ngân hàng Dũng nói là hãy bán dần ra và anh chị em bán hết thì Dũng có phải đang nói về chủ đề cổ phiếu ngân hàng không đúng không đấy nên chúng ta thấy là xem video mà xem nhỉ nửa vời thì chúng ta thấy là rất là đau khổ nên người ta gọi là ăn cỗ đi trước lội nước theo sau nên nếu chúng ta gì ạ à, không xem từ đầu chương trình hoặc là không xem được nhiều video của chương trình thì khi mà chúng ta vào chúng ta chỉ nghe được một đoạn thôi chúng ta phán một cái câu nào đó tự nhiên chúng ta gì ạ à, chúng ta sẽ gì ạ à, làm ảnh hưởng đến một số người khác khi mà ảnh hưởng đến một số người khác là chúng ta đang gieo một cái nhân không tốt gieo một cái nhân không tốt là chúng ta sẽ gặp họa cái họa đó nó là những cái họa mà chúng ta có thể không thấy được nhưng dần dần các bạn sẽ thấy được là nếu anh chị em là đọc cái cuốn năng đoạn kim cương năm đoạn kim cương là áp áp dụng triết lý đạo Phật để à, vào trong trong quá trình kinh doanh nhà mình đã ai đọc về năm đoạn kim cương chưa ạ nhà mình ai đọc về cuốn sách năm đoạn kim cương có thể comment cho số 1 đấy ạ à? Dũng muốn nói điều này để chúng ta có thể thấy được cái điều này tại vì Dũng luôn luôn nói gì ạ à, nếu mà Dũng thành công nếu mà Dũng mà trở thành những nhà đầu tư xuất sắc trở thành những nhà đầu tư thiên tài thì cái việc mà Dũng phải gieo được những hạt giống tốt thì Dũng mới có thể trở thành nhà đầu tư thiên tài được còn nếu mà Dũng không gieo được hạt giống tốt thì với để cộng đồng mạng rất là đông như hiện tại thì cái việc mà chúng ta làm cái gì là gì ạ à? trái lương tâm làm cái gì mà vô đạo đức làm một cái gì đó mà gì ạ à? hiếu hiếu văn hóa thì chúng ta biết rằng là hậu quả nó khủng khiếp như nào nên nếu chúng ta gì à, chỉ gieo một cái hạt nào đó mà nó ảnh hưởng đến ai khác thì chúng ta thấy là đọc cái cuốn đó chúng ta sẽ hiểu ngay có lẽ là một số anh chị em Dũng không muốn rằng gì à, nói thêm về phần đấy nó nữa nhưng hãy về đọc đó gì ạ à, cuốn một cuốn sách đó là gì ạ à, năng đặng kim cương hoặc là một cái cuốn khác nữa là cuốn gì ạ à? phép màu để các bạn có thể hiểu và bình an trong tâm trí đúng là của thầy Mike Roth đây là một tiến sĩ về gì ạ à? Phật giáo nên anh chị em có thể hiểu rõ về nó thì hiểu rõ quy luật nhân quả nó vận động ra sao ok à, chúng ta lại tiếp tục câu chuyện ở đây chúng ta thấy rằng là nếu anh chị em thấy rằng là tất cả những câu chuyện mà Dũng chia sẻ ở bên ngoài đều có liên quan logic đến nhau nếu ai mà thấy thì liên quan logic đến nhau nếu chúng ta nghe thì comment số 3 còn ai mà không thấy liên quan logic đến nhau là comment số 4 Dũng sẽ nói cho để chúng ta hiểu rõ ạ tại vì tất cả khi mà chúng ta nói mà không liên quan cho chúng ta gì ạ một cái gì ạ đúng không Đấy, chúng ta sẽ thấy sẽ có gì ạ à? rất nhiều chúng ta sẽ có ba có bốn nên cái việc mà thị trường nó rất là công bằng đấy ạ à. công bằng đấy ạ à. lượng đủ thì chất mới đủ chúng ta không thể nào không có kiến thức mà lại muốn lợi nhuận 50 đến 100 hai ba trăm phần trăm được không có đâu ạ à. không bao giờ có điều đó nha yeah. nên ở đây chúng ta à, có lẽ là ở đây hôm nay cũng cũng có một cái anh bạn có thể anh bạn này anh rất nổi tiếng anh dạy về chuyên về chuyên về gì nhỉ chuyên về ngoại ngữ về tiếng uh, tiếng Trung Quốc ạ Dũng hôm nay uh, Dũng luôn luôn nói chuyện anh ấy liên thường xuyên hôm nay Dũng lại quên ạ à, một số các bạn cũng có thể biết thì có thể comment ạ hôm nay anh nói chuyện với Dũng là anh đấy đã kiếm được lợi nhuận trong đầu năm vừa qua với số lợi nhuận là hơn 5 tỷ đồng rất là nhanh đúng rồi anh à, Trần à, rồi anh Châu ạ anh Châu Dương Dương Châu ạ Phạm Dương Châu ai biết anh đó thì có thể comment cho Dũng số 1 này ạ anh Châu có đây không ạ anh Châu thì cũng là một trong những à, người đào tạo chuyên về gì ạ à? về tiếng Trung Quốc rất là nổi tiếng ở Việt Nam đấy nếu ai biết rồi à anh Châu đọc tiếng về tiếng Trung Quốc thì có lẽ là là một trong những người dạy rất uy tín và nổi tiếng Việt Nam anh ấy là học viên K51 của Dũng 51 52 52 của Dũng và hiện tại cái lợi nhuận của anh rất là cao tại sao lại như vậy bởi vì chúng ta gì ạ à, cần phải có những cái chiến lược rõ ràng cụ thể và khi mà Dũng đã nói anh chị em là gì ạ à? Dũng hướng dẫn chúng ta mua cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng thì bây giờ Dũng phải có cách để phân tích cho chúng ta bán ra đúng không bao nhiêu anh chị em là nếu mà Dũng đã nói là cổ phiếu Hòa Phát mua vào thì Dũng đã phân tích là phải bán ra như nào nếu Dũng nói là cổ phiếu FPT mua vào thì Dũng đã đều nói là cổ phiếu FPT bán ra như nào và nếu mà Dũng đã nói về cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu ngân hàng mua ở đâu và bây giờ Dũng phải phân tích cho chúng ta cách để chúng ta bán ra có phải không anh chị em nên tất cả cái điều này nó là chuyện rất bình thường nó không gì à rõ ràng ở đây chúng ta gọi là mọi thứ nó phải cần phải giải quyết từng vấn đề hôm trước chúng ta nói về cảm xúc đúng không sau đó nói về phân phối nói nhiều thứ khác và hôm nay chúng ta nói về ngân hàng câu chuyện đây chúng ta sẽ tiếp tục này à, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện thêm về cái vấn đề cổ phiếu ngân hàng à, câu chuyện ở đây chúng ta biết rằng là trong cuộc sống chúng ta anh chị em nhớ này này cuộc sống chúng ta ở tất cả mọi thứ nó đang đều đều tuân theo một quy luật chúng ta gọi là quy luật tự nhiên quy luật tự nhiên anh chị em quy luật tự nhiên nó giống như này này đang chúng ta đang phân tích là phân tích bán anh chị em là tất cả mọi thứ bởi vì nó này chúng ta phải có những cái câu chuyện cho nó mình nhớ được còn nếu chúng ta phân tích bằng những cổ phiếu phân tích bằng gì ạ à? bằng những cái mẫu hình biểu đồ á anh chị em sẽ quên ngay tí nữa chúng ta sẽ quên ngay bây giờ chúng ta cần phải nhìn rộng hơn một chút sau đó chúng ta mới đi cụ thể vấn đề là ở đây này vấn đề ở đây này anh chị em nào chưa học dũng hoặc anh nào chị nào chưa biết dũng và anh chị em là lần đầu tiên được đi học cái đầu tiên chúng ta học bất cứ một cái gì đó là phải ở cấp độ why tại sao anh chị em nhé chúng ta phải học cấp độ why tại sao tại sao chúng ta phải làm những việc này nếu bây giờ Dũng nói anh chị em là gì ạ tại sao chúng ta phải bán khi cổ phiếu chạy nước rút nếu anh chị em không hiểu rõ là tại sao cổ phiếu bán khi chạy nước rút thì lần sau chúng ta lại mắc lại cái máng cái bài học cũ và chúng ta lại chết như bình thường đúng không ạ chúng lại bị thua lỗ như bình thường nên học một mà không biết 10 nên ở đây Dũng phân tích cho chúng ta cả một cái hệ thống ở đây là tại sao cả một hệ thống gì là cái tư duy chiến lược rất là quan trọng mà không một ai đào tạo có thể giúp chúng ta với chiến lược này phần lớn ngoài kia họ chỉ bảo là bán cổ phiếu Vinamilk đi hay là bán cổ phiếu gì ạ MBB đi vì nó có nó đã lãi rồi hoặc là gì ạ hãy giữ cổ phiếu MBB trong một thời gian khoảng độ 2 3 năm nữa nhưng họ không nói là tại sao phải giữ và họ nói một cách chung chung đúng không ạ nên anh chị em nào Dũng không muốn nói tại vì anh chị em comment là Dũng phải đọc nhưng ở đây chúng ta rất là khi mà lần đầu tiên chúng ta học cái lần đầu tiên chúng ta xem video này thì anh chị em cần phải nhớ là gì ạ à? hãy tư duy ạ à. hãy bỏ cái đầu ra này tư duy ạ à. tư duy bởi vì tư duy nó chiếm 80 phần trăm 80 phần trăm còn nếu 20 phần trăm là công cụ á nếu chúng ta chỉ sử dụng công cụ để đầu tư nếu chúng ta sử dụng kiến tiền à, kiến thức của công cụ đầu tư thì chúng ta trở thành nhà đầu tư biết gì ạ đầu tư khốn khổ mà anh chị biết đầu tư khốn khổ chỉ thua lỗ suốt ngày thôi ạ à. nên hãy sử dụng tư duy để đầu tư đúng không vậy chúng ta lại comment lần nữa để chúng ta bắt đầu lại tiếp tục tư duy cho chiến lược đầu tư của chúng ta được không ạ tư duy ạ ok thế để chúng ta lại tư duy ạ thế câu chuyện ở đây này mọi thứ anh chị em nghĩ là chứng khoán nó không phải là gì ạ à? chứng khoán nó đơn giản là con số logic khô khan nhưng thực tế nó đều tuân theo tuân theo một số cái gì ạ à? một số cái quy luật nhất định chúng ta gọi là quy luật tự nhiên quy luật tự nhiên có trong thì nó có ngoài có lên thì nó có xuống đúng không con người nó cũng thế thôi ạ à. con người nó cũng thế thôi cái gì tập trung thì nó sẽ mở rộng cái gì vận động nó sẽ phát triển bây giờ chúng ta biết rằng là nếu một cái cổ phiếu dẫn đầu vậy chúng ta đang nói về cái cái nhóm nhóm trước ạ à, cái nhóm gì ạ à? nhóm động vật trước bởi vì con người cũng là động vật nên cái tư duy của con người nó cũng giống như cái động vật mà chúng ta biết có phải chúng ta nhìn thấy một cái con đàn trâu rừng anh chị em có có, có quan sát thì gì à? đàn trâu rừng không ạ chúng ta thấy rằng là thông thường những cái con trâu đầu đàn nó đi và nó dẫn cả đàn đi và cái nhóm sư tử thì không bao giờ có thể là gì ạ có thể chiến đấu với con đầu đàn được bởi vì nó chiến đấu với con đầu đàn nó sẽ chết đúng không nó chiến đấu với con đầu đàn nó sẽ bị gì ạ à? bọn trâu rừng nó tấn công chết món đầu nó chỉ tập trung vào ăn thịt những con cuối cùng đúng không nó chỉ ăn thịt những cái con mà yếu nhất trong đàn thôi có phải thế không ạ bao nhiêu chị em thấy điều này có thể comment cho Dũng số 1 đi ạ tức là con đầu đàn bao giờ vẫn là con khỏe nhất con đầu đàn bao giờ vẫn còn là con tốt nhất và đầu tư chứng khoán nó cũng có một cái nhóm nhóm gì ạ à? nhóm cổ phiếu bây giờ chúng ta đã nhóm cổ phiếu là nhóm cổ phiếu ngân hàng vừa qua nó chạy vậy những con đầu đàn là những con khỏe nhất mà chúng ta đã thấy vừa qua đó những cổ phiếu mà chạy đầu tiên mà nó vượt qua đỉnh 52 tuần Dũng nói điều này anh chị em có hiểu không ạ nếu hiểu comment chỗ số số 3 tức là những cổ phiếu mà nó chạy đầu tiên và nó vượt qua đỉnh 52 tuần và những cổ phiếu đó nó đều là cho chúng ta lợi nhuận suất thẳng 5 60 thậm chí là hàng trăm phần trăm so với các nhóm cổ phiếu bét bảng Vietcombank hoặc BIDB đó là những cổ phiếu bét bảng mà phần lớn chúng ta vẫn thích mua bởi vì nó nổi tiếng hay là chúng ta yêu thích nó đấy là chính là tư duy vậy chiến lược tư duy mà Dũng đang nói này nó sướng hơn là chúng ta thấy rằng phải bán cổ phiếu gì ạ, MPB như nào hay không đúng không chúng ta nhìn thấy MBB hay chúng ta bán cổ phiếu gì ạ à? ACB chúng ta bán cổ phiếu gì ạ à? BIDB thì tất cả những cái chiến lược bán như vậy nó chỉ là gì ạ à? chiến lược bán của từng cổ phiếu nhỏ lẻ thôi đúng không nó chỉ là từng cái nhóm cổ phiếu nhỏ lẻ thôi khi mà chúng ta học mà chúng ta chỉ tập trung vào cái nhỏ lẻ thôi là đường mà ăn 5 cắt đường ăn 10 nhỉ thì nó có lên được hay không vậy nếu trong trường hợp mà nó kênh đi xuống mà sóng hồi thì đường a 5 cắt đường a 10 có chết hay không ạ à? hay là trong trường hợp ở đỉnh phân phối thì đường A5 cắt đường A10 thì đó là lúc cổ phiếu nó đặt đỉnh nó kéo lên để nó rũ xuống nên cùng là một câu chuyện là 5 cắt 10 nhưng nó ở vị trí nào thì chúng ta lại thấy là đặc tính ở vị trí khác ban nay Dũng vừa nói cho anh chị em đó là cái cổ phiếu cái nến Marukuru á, nó nằm ở trên gì ạ à? trên trên đỉnh ngọn cây thì đó là gì ạ nó chỉnh đỉnh trên ngọn cây thì đó là lúc mà chúng ta gọi là quá muộn đấy nên ở đây chúng ta biết rằng là tầm chúng ta ở đâu thì chúng ta có tiền ở đó đúng không từ cái điều này thì chúng ta sẽ biết rằng là bạn sẽ có bao nhiêu tiền khi mà chúng ta đầu tư với cái việc mà chúng ta không nắm rõ được đúng không không nắm rõ được là chúng ta đang ở đâu trên thị trường việc bạn chỉ mua những cổ phiếu bét bảng thôi thì bạn sẽ thấy rằng là tư duy đó là tư duy của những nhà đầu tư thôi không nói nữa ok ạ bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục khi mà cổ phiếu bắt đầu ở trong giai đoạn chạy nước rút trâu chậm thì uống nước đục một số anh chị em đã mua vào đúng thời điểm rồi thì đây là cơ hội để chúng ta bán dần lên đây là cơ hội để chúng ta bán dần cổ phiếu nhưng vì một ai đó họ đã yêu cổ phiếu đến mức gì ạ à? điên cuồng khi mà trong khi đó nhiều cổ phiếu tăng rất là mạnh chúng ta thấy rằng là nhiều cổ phiếu tăng rất là mạnh thì chúng ta lại đi mua những cổ phiếu bét bảng bởi vì chúng ta đang nghĩ rằng nó đang hấp dẫn cổ phiếu này có thể trong một vài phiên nữa nó có thể vượt qua 110 hoặc là 106 nhưng đây là những cái cổ phiếu Dũng gọi là những cổ phiếu bét bảng hay là những cổ phiếu khốn khổ nhất mà anh chị em đã mua phải có phải không ạ à? chúng ta có thể comment không ạ à? có phải đó là những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là ngoài kia có những người người ta kiếm được lợi nhuận 5 đến 60 thậm chí là trăm phần trăm với tỷ lệ kép mà trong khi đó chúng ta đang là hụp lặn ở gì ạ à? dưới gì ạ à? dưới giá trung bình chẳng hạn nếu ngày mai thị trường giảm điểm thì cái cổ phiếu Vietcombank nó sẽ là giảm đầu tiên chứ không phải là cổ phiếu MBB anh chị em có hiểu không Vietcombank nó sẽ là cổ phiếu giảm đầu tiên chứ không phải là cổ phiếu MBB không biết bạn gì kia đã bạn đã nhận ra chưa tại vì Dũng biết rằng nói điều này nó có ảnh hưởng đến gì à đến bạn có thể là nó không phù hợp với bạn thì ờ, xin thông cảm bởi vì Dũng đang đào tạo cho gì ạ à? cho cả thị trường chứ không phải là đào tạo cho riêng bạn được không ạ nhưng mình thấy Dũng nói điều này có hợp lý không ạ à? là Dũng đang nói cho tất cả những ai phù hợp với hệ thống đầu tư DVD. DVD là hệ thống dream big dream, Người ta có câu nói là gì ạ? À? Hãy nghĩ lớn. Nhưng ở đây Dũng là hãy gì ạ? À? Ước mơ lớn. Cái ước mơ lớn nó khác hẳn ạ. Chúng ta phải gì ạ? À? nếu chúng ta có ước mơ lớn, còn nếu ước mơ thì chúng ta được hạnh phúc bình an, còn nghĩ lớn nhiều lúc chúng ta không đạt chúng sẽ đau khổ. nghĩ lớn là gì ạ nên cái sự giữa dream big dream với sự nghĩ lớn nó có những cái khác nhau ở đó một là chúng ta ước mơ chúng ta mơ mộng nhưng nó phải là lớn và chúng ta hãy để chúng ta gì ạ chúng ta hạnh phúc có hạnh để đạt được còn nghĩ kia là chúng ta cần phải dùng áp lực đúng không ạ vậy chúng ta phải có một cái áp lực ok chúng ta lại tiếp tục phân tích từng từng cái một ạ thế thì ở đây chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này nó chạy cuối thì nó là gì ạ nó chạy cuối thì nó là chết đầu tiên thế lạ những cổ phiếu chạy cuối cùng nó hay chết đầu tiên bởi vì nó bị ăn thịt mà quy luật mà chúng ta ai đã nắm rõ được quy luật này chưa ạ có phải là những cổ phiếu mà nó chạy cuối cùng khi thị trường giảm nó lại giảm mạnh hơn đúng không còn thị trường cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu đâu nó lại cứ tiếp tục nó tăng đúng không nó cũng giảm mình có nhìn thấy đi quy luật đó không nhưng mình có nhìn thấy quy luật đó không ạ bây giờ chúng ta lại lại tiếp tục đến một quy luật khi mà cổ phiếu chạy nước rút này cổ phiếu chạy nước rút anh chị em sẽ nhìn này những cái cổ phiếu như này chúng ta gọi là chạy nước rút chúng ta lại lấy cổ phiếu gì ạ à? VB Bank cổ phiếu này là chạy vượt qua đỉnh 52 rồi lần đầu tiên và đây là trong quá trình chạy nước rút chạy nước rút cổ phiếu này đến vùng này là chúng ta cần phải thoát dần ra rồi có thể một vài trường hợp cổ phiếu lại tiếp tục kéo lên nữa nhưng chúng ta không gì ạ à. cuộc chơi của chúng ta trên vùng này là chúng ta tạm thời chấm dứt chúng ta tiếp tục quay trở lại những cái cổ phiếu như MBB những cái cổ phiếu MBB nó bắt đầu tạo ra những cái đợt tăng tốc vào những khoảng trống này và tới đây nó tạo ra những cái quá trình tăng tốc khoảng trống khoảng trống thì đấy chúng ta gọi là chạy nước rút ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy những cái đợt khoảng trống chạy nước rút như này thì đó là những lúc mà khả năng cổ phiếu bắt đầu có xuống điều chỉnh chúng ta có thể quay lại tất cả những cái quá khứ ở đâu đâu đó rất là xa xôi ở đây ạ thì chúng ta cũng thấy là trước khi cổ phiếu chạy nước rút đây ạ đây là cái quá trình mà nó tích lũy và chạy nước rút rất là tăng thì nó được điều chỉnh rất là dài nếu chúng ta có thể để cái quá trình nó hồi và nó lên ở từ cái mốc đỉnh cũ đi ạ chúng ta gọi đỉnh cũ từ giá 22 đến giá 25 thì cái thời gian để nó chạy nữa có lẽ chúng ta yeah, dạ, nó cần thời nhiều thời gian để phân phối hơn nữa nhưng chúng ta tính từ cái giá 25 đến 22 đến giá 25 này thì chúng ta thấy là cái thời gian để tích lũy để phân phối mất khoảng gần hai à, gần một tháng rưỡi trước khi nó quả là về cái máng cũ vậy khi mà cổ phiếu đến vùng này mà chúng ta bán ra thì anh chị em thấy điều gì sẽ diễn ra anh chị em có hiểu không ạ nếu chúng ta bán ra ở trong quá trình chạy nước rút á, thì chúng ta thấy chúng ta được điều gì ạ à? chúng ta vẫn có một khoảng thời gian rất là lớn đúng không chúng ta phải có một khoảng thời gian rất là lớn để nếu trong trường hợp là một là chúng ta gì ạ à? chúng ta thoát ra khỏi thị trường hai là chúng ta có những cái đợt giảm như này chúng ta này ạ à? thường là chúng ta thấy là những cái đợt giảm như này chúng ta đã hoảng hốt chúng ta bán ra rồi nên nếu nó có lên thì chúng ta cũng thấy rằng là chả được bao nhiêu cả đấy, đấy là góc độ như vậy cái thứ ba là nếu chúng ta bán ở đây thì cái khoảng thời gian từ giá từ ờ, cái thời điểm này từ đúng không đến cái thời điểm mà chúng ta thấy là cổ phiếu kết thúc chu kỳ chúng ta thấy là cái thời gian đã có bao nhiêu thời gian nhỉ cái thời gian nó rất là dài và lúc đó chúng ta đã đi kiếm được nhiều cổ phiếu khác để chúng ta thay thế rồi thay vì chúng ta lại vào đầu tư thêm hai ba năm nữa đúng không có phải không ạ anh chị em thấy không ạ và nếu chúng ta lại tiếp tục đầu tư hai ba năm nữa thì nó lại tiếp tục về cái máng rách và anh chị em lại tiếp tục nuôi hy vọng và đến bây giờ nó lại vượt đỉnh sau đó nó về máng rách trong 6 tháng và tiếp tục nuôi hy vọng và lần này thì bảo nó vượt đỉnh cũ nhưng nếu chúng ta quay trở lại sau cả một chu kỳ thời gian năm 2017 thì rõ ràng là thật sự là đáng tiếc đúng không ạ và họ sẽ đổ lỗi là nếu tôi giữ ở đây thì đến bây giờ tôi đã lãi được rất là dài rồi đúng không và đây chính là câu chuyện của nhà đầu tư dài hạn đúng không đấy là dài hạn đấy từ năm 2017 đến năm 2000 bao nhiêu gì đó thì cổ phiếu nó bị vượt đỉnh cũ và chúng ta cũng thể xem là một cái câu chuyện tương tự như vậy một vài cổ phiếu như là cổ phiếu gì ạ à? FPT là chúng ta thấy là mọi người cũng phải đầu tư dài hạn nhưng bây chúng ta đã nhìn thấy là từ năm 2000 bao nhiêu đấy 09 thì ạ à? thì đến à đây là cái thời điểm 2000 bao nhiêu ạ à? 07 thì đến mãi đến năm 2020 nó mới tạo ra một chu kỳ mới vậy anh chị em đầu tư vào năm 2012 và để đến bây giờ cổ phiếu mới tăng được lúc này cổ phiếu tăng và chúng ta sẽ gì ạ à? bảo rằng chúng ta rất là thành công nhưng nếu một số ai đó người ta giỏi người ta chỉ cần tập trung vào mua những thời điểm khi mà cổ phiếu bước vào giai đoạn hai thì chúng ta thấy là thời gian nó sẽ rút ngắn đi rất là nhiều có phải không ạ nhà mình có thấy điều đó không nên chiến lược đầu tư là phần quan trọng càng ở lâu trên thị trường rủi ro càng lớn một chiến lược nào đó mà chúng ta thấy rằng đầu tư dài hạn không có mục tiêu không có gì ạ chúng ta phải nhìn biết rằng ngài Warren Buffett ấy, ông mua để ông tái cấu trúc doanh nghiệp mình thì có một vài trăm triệu một vài tỷ một vài chục tỷ nguồn lực không có và đi tái cho cấu trúc doanh nghiệp thì tái kiểu gì đúng không cả nhà Dũng nói cái điều đó đúng không ạ trên thế giới này chỉ có một Ronaldo chỉ có một Messi thế mà chúng ta thấy là bình luận mà chúng ta vẫn chê chê Ronaldo hoặc chê Messi rất là ác trong khi đó cả thế giới này có hai cỡ thiên tài chứng khoán và vẫn có rất nhiều người chê chê kiểu gì ạ đúng không câu chuyện nó như thế đấy ạ à, <laughs> chúng ta lại tiếp tục ở đây nó giống như này mọi thứ nó gì ạ à? cầu thủ nó cũng có giai đoạn phong độ có giai đoạn gì à? đi lên có đi xuống cổ phiếu cũng thế chúng ta tiếp tục một vài cổ phiếu như Techcombank Techcombank nếu mà nói về cổ phiếu này thì Dũng nói thật với anh chị em là cổ phiếu rất là bây giờ để khoe cổ phiếu này để phân tích cổ phiếu này thì ờ, nói có lẽ là một buổi cũng không hết được cổ phiếu này tiềm năng lắm ạ à. nên đầu tư 10 năm đi ạ à. cổ phiếu này liên kết với Masan đấy anh chị em ạ à. cổ phiếu này à, tới đây sẽ gì ạ à? có thể là ngân hàng điện tử và cổ phiếu này cũng có nhiều thứ khác nữa cứ mua đi ạ à. để đấy à hợp lý không ạ à? sau khoảng 5 năm nữa có thể vẫn là thành công đúng không 5 năm nữa vẫn thành công nhưng câu chuyện như thế thế thì cũng nghe vẻ cũng hợp lý đúng không ạ nhưng Dũng không làm được đó ạ. nói thế thôi nghe anh chị em nghe thì cũng là anh chị em nghe cũng phải nghe cho nó đủ cái tại vì lúc cũng đang đùa chút mà anh chị em lại nghe mà nó đấy ờ, Techcombank ấy, nó cũng giống như cổ phiếu khác ạ à. mọi thứ nó đi đều đi theo gì ạ à? theo ngành của nó đúng không mọi thứ nó đều đi theo ngành theo giống của nó chứ nó không thể chống lại ngành được nên anh chị em thấy là bọn ngân hàng nó chạy thì chúng ta đi theo nó đúng không ngân hàng đang chạy thì chúng ta chạy trong ngân hàng còn ngân hàng là gì ạ mà nó gì ạ ngân hàng mà nó suy thoái thì chúng ta cũng phải chạy chứ làm sao ạ nên bây giờ chúng ta thấy là ngân hàng một số thằng nó đang chạy nước rút thì tại sao chúng ta phải bán gấp ra đúng không đúng không cứ để cho nó chạy á khoảng trống đã bán dần ra tại sao lại bán dần ra bởi bán dần ra thì chúng ta mới không bị áp lực bán dần ra chúng ta mới không bị áp lực còn nếu chúng ta cứ phải ép nó bán như hôm trước chúng ta bị bà ép bán giống như một khách hàng mà anh bạn Dũng bảo bán đó đúng không đấy thì ờ, Dũng lại gọi anh đấy ra nói chuyện với chúng ta bảo là Dũng nói ờ, nói nói nói không nói <laughs> bác có đang có mặt ở đây đấy nói luôn bác đang xem video này nên ờ, tất cả khi mà nói điều nào thì nó có thực tế luôn có thể gọi ra nhiều câu chuyện Dũng có thể gọi họ ra được nói chuyện với chúng ta thế thì ở đây chúng ta lại tiếp tục nói về cổ phiếu gì ạ Techcombank khi bắt đầu nó tích lũy thời gian tích lũy từ đây đến đây anh chị em thấy nó bao nhiêu thời gian ạ một tháng này hai tháng này ba tháng này bốn tháng nếu anh chị em tích lũy khoảng 4 tháng mà để có một cái lợi nhuận từ cứ cho là vượt đỉnh ấy, từ 42 lên 50 khoảng 30 phần trăm thì anh chị em có thể phân phối được không 3 tháng ạ có phân phối được không ạ nếu anh chị em là một một tay big boy mà anh chị em muốn là vào một cổ phiếu tích lũy thời gian 3 tháng để kéo lên ạ kéo lên sau đó phân phối phân phối ra với hai ba mươi phần trăm với ba mươi phần trăm nếu anh chị em mà phân phối á thì anh chị em sẽ biết rằng là hai phiên là mất 14 phần trăm đúng không ạ 14 phần trăm thực ra nó là hơn 14 phần trăm bởi vì nó giảm là nó giảm từ trên giảm xuống nó không phải giảm từ dưới giảm lên nên nó lên là lên thang bộ và xuống là xuống thang máy thì mình có hiểu không ạ ai có hiểu là lên thang bộ xuống thang máy không ạ tức là lên thì chúng ta rất là chậm chạp chậm chạp lên thang bộ xuống thang máy giả sử bây giờ chúng ta thấy là 10 phần trăm của 20 nó là bao nhiêu ạ nó là hai nhưng 10 phần trăm của 20 đổ xuống nó khác ạ một là gì ạ chúng ta nhân với cái số nó từ dưới đi lên thì nó khác nó từ trên đi xuống thì nó khác nên chúng ta thấy rằng là nên mối ông gì ạ à? bị lỗ chúng ta thấy là để lãi được rất là khó bởi vì lỗ 50 phần trăm lỗ 50 phần trăm thì phải lãi nghe thì số lỗ là rất là ít 50 phần trăm đấy ạ à. nhưng nếu để hòa lại cái số vốn lỗ đó thì chúng ta phải lãi lại 100 phần trăm nhưng mình có hiểu được không phải lãi lại 100 phần trăm thì chúng ta mới hòa vốn đúng không đấy chúng ta sẽ hiểu điều này nên một số anh chị em sẽ vẫn thấy rằng gì ạ vẫn phòng thủ rất là ác khi cổ phiếu lỗ rồi thì bắt đầu cầu nguyện hôm trước Dũng kể một câu chuyện đó là gì ạ gà tây đấy câu chuyện này của ông O'Neil ông kể đấy ông viết ra ông kể nên Dũng thấy rằng là câu chuyện này thế thì ở đây câu chuyện của dòng cổ phiếu này chúng ta có nghe câu chuyện à, đàn ngỗng không ạ có ai biết câu chuyện đàn ngỗng không ạ đàn ngỗng Dũng phân tích một vài các cổ phiếu về nhóm ngành ngân hàng để anh chị em sẽ biết và anh chị em sẽ từ cái câu chuyện đàn ngỗng anh chị em sẽ ra ra cái vấn đề của nó đúng không ạ Dũng muốn luôn luôn tạo ra một cái góc nhìn để anh chị em nhớ luôn luôn tạo ra một cái key một chìa khóa để chúng ta nhớ ok đấy thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta thấy là rất nhiều các cổ phiếu vừa rồi anh chị em đấy cổ phiếu nào bắt đầu chạy nước rút sau đó dừng rồi ạ sau đó thì nó dừng nó nghỉ ngơi sau đó một cổ phiếu khác chạy nước rút đúng không chúng ta thấy rẻ bắt đầu nó có cổ phiếu gì ạ à? VPBank chạy nước rút dừng sau đó cái cổ phiếu tiếp theo một vài cổ phiếu đã chạy nước rút đó nó lại dừng đang chạy nước rút một vài đang chạy quá trình chạy nước rút này tiếp tục một vài cổ phiếu liên tục banh chạy nước rút đúng không chạy nước rút đâu ạ đang chạy nước rút một vài cổ phiếu khác nó thay nhau chạy nước rút FPB e bắt đầu chạy nước rút và ngày mai ngày kia nó là cổ phiếu gì ạ à? MBB nó chạy nước rút tiếp theo ACB nó lại đang chạy nước rút cùng tiếp theo nữa chúng ta cũng thấy là A V VAB ạ VAB cũng chạy nước rút đúng không chạy thăng không ạ và cái cổ phiếu này rất là hay là nó là một cái biên độ một cái cổ phiếu mẫu hình gì chúng ta biết không ạ VAB anh chị em biết là mẫu hình gì không nhà mình có một bạn à, không biết là bạn à, gì nhỉ quên ạ bạn đang nắm giữ cổ phiếu này cũng khá là lớn Thảo đúng không ạ thì là Phạm Thảo Thảo có đấy không ạ Thảo thì à, trước kia tham gia một cái hệ thống phượng kênh ca năm mới của Dũng và vừa rồi lại tham gia lại đấy. bạn đang nắm giữ cổ phiếu này số lượng lớn khá lớn nhưng mình đều biết ạ đây là cổ phiếu gì ạ à? biên độ thu hẹp nhưng một số anh chị em đã đọc Mac Mini mà có biết cổ phiếu này biên độ thu hẹp không ạ hay là biết nhưng không mua ai đã đọc Mac Mini Mi biết là cổ phiếu này biên độ thu hẹp nhưng không mua biết nhưng không mua thực tế chúng ta chả hiểu biết nhưng chung hiểu về nó nên không mua đơn giản thế thôi ạ cổ phiếu này một là sàn Acom nên mọi người cũng không để ý lắm nhưng thực tế là nhiều người biết chứ không mua biết không mua đấy nên chúng ta thấy là chúng ta vẫn còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa nên chúng ta thấy là bắt đầu những cái cổ phiếu này bắt đầu thay nhau chạy nước rút tiếp tục thay nhau chạy nước rút đúng không tiếp tục thay nhau chạy nước rút ACB và còn một vài cổ phiếu như CDG tiếp tục tiếp tục có những khoảng trống vậy xu hướng thị trường với nhóm ngân hàng theo anh chị em là chúng ta cần phải làm gì ạ theo anh chị em chúng ta cần phải làm gì MBS tất cả mọi thứ đều thế ạ phải làm gì lúc này ạ à? nhưng mình được comment cho Dũng đây ạ tức là câu chuyện đàn ngỗng nó là gì ạ thông thường là có một con ngỗng đầu đàn nó bay và nó kéo cả đàn đi ạ bay bay kéo cả đàn đi sau đó khi một con đầu đàn nó mệt thì nó sẽ có một con khác gì ạ nó sẽ quay về cuối đàn để làm gì bị ăn thịt đúng không nó sẽ giảm vúi đàn để nó tránh và con khác lại dẫn đầu con khác lại thay thế và tiếp tục nó thay thế thay thế thay thế dần dần và sau khi mà tất cả thay thế xong thì nó về nó về đến nơi nó gì ạ nó hết một chu kỳ nó rồi thì nó có tiếp bay nữa không để nó bay nữa để nó chết à Big Boy nó phân phối xong rồi nó tiếp tục kéo lên thêm một hai năm nữa để nó chết à nhà mình đã hiểu chưa vậy anh chị em nào đã comment số 4 ở phần trước đó thì bây giờ chúng ta yeah, dạ, 4 trước này vẫn anh chị em comment số 4 ở ban nãy cái phần đầu tiên đó là comment là đầu tư dài hạn thì đến bây giờ anh chị em ghi số 4 và anh chị em comment số gì ạ nếu anh chị em vẫn nghĩ giữ quan điểm là 44 thì ghi com 44 còn anh chị em giữ là 41 43 thì anh chị em comment số 3 số 3 là chúng ta thay đổi để Dũng xem là chúng ta đã đã gì ạ đã hiểu được chưa hay là chúng ta vẫn gì ạ muốn đầu tư dài hạn comment cái ạ chúng ta là anh chị em nào bạn nãy đúng không đơn giản đấy ạ để chúng ta Dũng biết rằng là chúng ta có Dũng nói điều này chúng ta có hiểu không hay là chúng ta vẫn thấy nó không phù hợp không phù hợp thì thôi chúng ta chia tay nhau không sao cả đấy nên đầu tư dài hạn nên Dũng đã gì ạ à? nếu anh chị em đã biết cái điều này đấy một số bạn vẫn là 44 đơn giản rồi bởi vì cái điều này là rất bình thường không sao cả rất tuyệt vời không vấn đề cả bởi vì nó phù hợp với với bạn đó thì chúng ta sẽ thấy là đấy, khi cổ phiếu chạy nước rút và đây chúng ta nhớ cái bài học này để chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có thời gian nữa để đo lường nha thời gian nữa để đo lường nên là thế loại thời gian nữa để chúng ta đo lường đấy nên khi mà cổ phiếu chạy nước rút thì dừng mua hãy gì ạ à? hãy bán dần ra có thể một vài hôm nữa cổ phiếu khác chạy nước rút hãy bán dần dần ra nhỏ thôi ạ à. tại sao lại bán dần ra bán nhỏ trước ạ à? bởi vì chúng ta có một cái đầu chúng ta này nó có một cái tâm thế là bán bởi vì nếu chúng ta không có vị thế bán thì rất khó bán không có rất khó bán đúng không ạ đấy, là cách thức không phải dũng nghĩ ra đâu đây cái cách của của ai bán ạ đây của các thiên tài họ làm như vậy và dũng áp dụng ra và dũng có kết quả và tất cả những học viên của dũng đều có lợi nhuận cao từ vài chục phần trăm đến hàng trăm phần trăm đều như vậy trừ những học viên mà không bán dần ra thì đang lãi thành lỗ ngược lại đúng không đúng không đang lãi thành lỗ ngược lại có ai ở trong trạng đấy không đang lãi thành lỗ ngược lại không ạ bởi vì nó chỉ rơi trong hai phiên thôi là đi hết ok cái đấy là chúng ta cũng đã là nói chuyện với nhau cũng khá là lâu rồi một tiếng rồi thì đúng là nhau những buổi như này một là bây giờ chúng ta biết là dịch bệnh covid tất cả doanh nghiệp làm ăn đúng không rất nhiều doanh nghiệp làm ăn khó khăn rất nhiều doanh nghiệp anh chị em cũng biết rằng là để kiếm tiền trong lúc này là cực kỳ khó khăn nên nếu chúng ta gì ạ không những không giúp được nhau lại gì ạ lại càng lại nhiều anh chị em bỏ tiền ra để đầu tư chứng khoán sau đó thì lại không có kiến thức sau đó để vào một cái nơi đó tư duy nó nó không đúng nữa thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ gặp rất nhiều cái khó khăn không những không có tiền để đầu tiên là mong muốn kiếm được tiền nhưng sau đó lại là gì ạ mất tiền Đấy, thì uh, trong nay Dũng chỉ nói về cổ phiếu ngân hàng còn tới đây cổ phiếu ngân hàng để nó phân phối nó không phải kết thúc ngay đâu ạ nó sẽ còn một chu kỳ vài chu kỳ nữa nhưng có thể tới đây khi mà nhóm ngân hàng kết thúc hãy thoát ra đã sau đó nó còn à, thị trường á, bao giờ nó cũng có gì ạ nhiều đỉnh Đấy, trước khi kết thúc nó có nhiều đỉnh nhưng chúng ta lại tiếp tục Dũng tin chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều cái thời gian để gặp nhau gặp nhau gặp nhau trong gì ạ cả một chu kỳ khi thị trường đạt đỉnh ok một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em à, anh chị đã có mặt trong cái buổi tối hôm nay hiện tại là hơn một 1.669 anh chị em có mặt Chúng rất là vui rất là hạnh phúc khi được nói chuyện với tất cả anh chị và các bạn trong những video của mình trong kênh của mình nếu anh chị em nào mà thấy là cái video này các kiến thức mà Dũng chia sẻ mà thấy là có ích thì có thể giúp Dũng và chia sẻ video này giới thiệu cho những người bạn chúng ta biết video này và Dũng sẽ uh, xin hứa rằng là sẽ gửi đến chúng ta nhiều video khác hơn chẳng hạn nếu mà Dũng phân tích về nến thì Dũng sẽ hướng dẫn những cách phân tích một cách gì ạ theo những cái tư duy mà Dũng đã ứng dụng nó có kết quả hoặc là nếu Dũng phân tích một cái gì chỉ số khác Dũng cũng sẽ tư duy theo kích cách thức của Dũng để làm sao anh chị em này đo lường được dạ, đo lường được đếm được sờ được còn Dũng tin chắc rằng là trong số đông thì không thể nào sẽ gì ạ có những cái gì ạ hiểu lầm hoặc là Dũng thỉnh thoảng cũng có những cái câu nào đó nó không gì ạ à, được ờ, được chú gọi là được nó nói nó nó nó không Dũng không biết là nói kiểu gì nhưng tóm lại là nói nó bị ảnh hưởng đến ai đó thì nếu có bị ảnh hưởng hoặc là tổn thương ai thì Dũng xin lỗi bởi vì không thực tế là cũng không có gì ạ có ý nói ai cả mà chỉ mong muốn là cái cộng đồng DVD ở đây thì chúng ta sẽ gì à, có thể giúp đỡ được nhau nhiều hơn tốt hơn à, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã tham gia và chúc chúng ta ngủ ngon xin cảm ơn